35 Từ bây giờ trở đi Cô sẽ là ta Nữ nhân đẹp nhất thiên hạ Trên đời Không có người đàn ông nào Có thể kháng cự lại sự quyến rũ của cô Tiểu thư Tiểu thư Tiểu thư về rồi Làm ta tìm mãi Là Á Hạ yêu ở căn nhà cổ Ta thật sợ ý Đã để cô ta xúi dục trước mắt ta Các người qua bên đó tuần tra đi Lúc nãy ta còn nghĩ là cô nương nào khổ sở chờ đợi trước cửa quân doanh hơn 3 canh giờ Thì ra là tiểu dư cô nương Cô đến tìm Dương Hiệu Quý sao Đúng vậy, ta đến tìm Dương Đại ca Nhưng lại sợ làm phiền quân ấy Tiểu dư cô nương, cô đến thật không đúng lúc Dương Hiệu Quý không ở trong doanh trại Trời vừa sáng đã ra ngoài rồi, thế quân ấy đi đâu vậy Dương Hiệu Quý đến từng cửa thành kiểm tra tình hình gia cố cổng thành Cô về phủ đợi quân ấy đi Sau khi Dương Hiệu Quý về Ta sẽ nói là cô có đến tìm quân ấy Vậy làm phiền huynh rồi Tiểu như cô nương đi thông thả Nào cẩn thận thôi Ta từng hứa với Tiểu Duy tỷ Sẽ chăm sóc muội chu đáo Sẽ không để muội chịu khổ Bây giờ là để muội mỗi ngày chịu khổ vất cả đi theo ta Ngày mai muội ở trong phủ đi Không cần theo ta nữa Không được đâu Nếu như muội ở trong phủ Sẽ gặp mặt công chúa âm khí về đặc kia Muội vẫn đi theo huynh vậy Thái tước muội thật là tốt Nhưng mà tâm trạng công chúa không tốt Là đáng thương Muội đừng tính toán với công chúa nữa Sao đàn ông lại thiên vị vậy Cô ta đáng thương Tỷ tỷ muội không đáng thương sao Dương đại ca đã hứa với tỷ tỷ là Sẽ chăm sóc tốt tỷ tỷ cả đời Sao lại có thể thay lòng đổi dạ được Muội thấy huynh ấy chính là muốn làm cái gì mà Cái gì mà tệ nhân ấy Tệ nhân chi phúc Đúng chính là ý đó Đàn ông các huynh thật là đáng ghét Thái tước muội muội hiểu lầm dương đại ca rồi ta cảm thấy dương đại ca vẫn rất yêu tiểu duy tỷ sao huynh lại biết huynh có trong bụng huynh ấy không thật ra dương đại ca lạnh nhạt với tiểu duy là có nguyên nhân Nguyên nhân, có thể có nguyên nhân gì chứ Chẳng qua là thay lòng đổi dạ thôi Ăn trong bát, nhìn trong nồi Không phải đâu, không phải Vậy Quynh nói xem, là nguyên nhân gì Trước đây, chẳng phải suýt nữa ta bắt được yêu quá đó sao Lúc đó nó chạy trốn Ta xé được một mảnh vải từ y phục của nó Sau đó phát hiện bộ y phục đó Chắc là của Tiểu Duy Tỷ Tối hôm đó Tiểu Duy Tỷ cũng không về nhà Còn nói dối Dương Đại ca là đã ngủ rồi Thật ra, buổi tối hôm đó, Dương Đại ca lo cho Tiểu Duy tỷ nên ở trong phòng tỷ ấy đợi cả đêm. Bố nói Dương Đại ca có nên nghi ngờ không? Sao Quân không nói sớm với muội? Rốt cuộc là cô yêu tinh nào điên cuồng như vậy hãm hại tỷ tỷ muội? Cho nên Dương Anh tin là do tỷ tỷ muội làm sao? Không không, Dương Đại ca đương nhiên là không tin. Chỉ là chuyện này tỷ Duy tỷ thật sự khó giải thích. Trước đây tỷ ấy là người hiền lành dịu dàng. Bây giờ đột nhiên lại trở nên ghê gớm như vậy. Hình như là trong lòng có rất nhiều bí mật Dương đại ca cảm thấy mình bị lừa dối Tự nhiên trong lòng không được thoải mái Nhưng huynh ấy vẫn sợ làm tổn thương Tiểu Duy Cho nên vẫn không chất vấn Bây giờ Dương đại ca biết rõ Tiểu Duy có vấn đề Nhưng vẫn khoan dung tỷ ấy Có thể thấy Dương đại ca rất yêu Tiểu Duy Nếu như huynh ấy thật lòng yêu tỷ tỷ Sẽ không được nghi ngờ tỷ tỷ một chút nào Khoan dung Bộ thấy huynh ấy ai cũng khoan dung cả Huynh ấy cũng rất khoan dung lý tịnh Đúng là người tốt quá Dương đại ca chỉ là người quá lương thiện Lại thích thông cảm cho kẻ yếu Thái tước Hoàng Dung là đức tính tốt, không phải là sai Người khác Hoàng Dung thì được, nhưng quân ấy thì không được Nếu như quân ấy ức hiếp tỷ tỷ, cô sẽ giết quân ấy Quân cười cái gì? muội là thái tước lương thiện mềm lòng Sẽ không giết người vô tội Quân ấy không phải là người vô tội Đồ ngốc, muội là yêu Sau này chắc chắn sẽ giết người Nếu như có một ngày muội giết người thật Quân còn nhìn muội như vậy không? Phía trước có một tiệm đất được Lát nữa chúng ta Không sao chứ đại ca Không sao không sao Ngươi không sao chứ Không sao Thật xin lỗi Cảm ơn Đại ca, xin hỏi quân có nhìn thấy Dương Hiệu Quý không? Ờ, Dương Hiệu Quý vừa đi rồi Lẽ nào Tịnh Nhi với Huynh không có duyên phận thật sao Tiểu Duy Sao mụ lại ở đây Đại ca Sao vậy Dương đại ca Mụ không muốn về phủ Có chuyện muốn hỏi Huynh Được Thật à? đẹp à Đại ca Muội có một vấn đề đã giấu trong lòng từ lâu rồi Nếu như muội có thể hỏi thẳng Thì huynh có thể trả lời thẳng thắn không Có gì thì muội cứ nói thẳng Đại ca quen biết công chúa trước Hơn nữa vừa gặp như đã quen Để nào trước đây thật sự huynh chưa từng rung động sao Khi ta mới quen biết tạ muội Thật sự rất thích sự chân thành của muội ấy Cho nên mới kết bá huynh muội Sau đó Muội ấy không màng đến tính mạng của bản thân Đến pháp trường cứu ta Muội nói sao ta có thể không cảm động được Nói như vậy Đại ca vẫn có tình cảm với công chúa Tiểu Duy muội đừng nghĩ nhiều Ta yêu thương tam muội Ta cũng tôn trọng tam muội Ta đối với tam muội chỉ là tình huynh muội mà thôi Vậy đại ca đối với Tiểu Duy Với muội là sự thương cảm Hay là thật lòng yêu thương Nói thật là ngay từ đầu ta và muội gặp nhau Ta đối với muội Thật sự là có nhiều sự thương cảm Ta là người không hiểu tình cảm nam nữ Chỉ là người thô tục Nhưng muội không hề chê ta Luôn ở bên cạnh ta Còn chăm sóc ăn ở của ta nữa Lạnh giá thì hỏi thăm Làm ta cảm nhận được cảm giác được quan tâm Ta lưu lạc giang hồ nhiều năm Trước nay chưa từng có ý niệm về thành thân Là muội cho ta cảm nhận được sự tốt đẹp của nhân gian Là muội làm cho ta không còn được cô đơn Hơn nữa còn làm cho ta có sự ràng buộc Vậy Huynh có ràng buộc chứ công chúa không? Ràng buộc đương nhiên là có ràng buộc Nhưng công chúa có nhiều người chăm sóc như vậy Còn Tiểu Duy lại chỉ có một mình Ta thật sự rất muốn có muội Cho chúng ta một cái nhà Để chúng ta bình yên sống qua ngày Xem ra Huynh vẫn để ý đến thân phận công chúa Nhưng cô ấy đã hy sinh tất cả Cô ấy không còn là công chúa nữa Lẽ nào trước đây Huynh chưa từng có suy nghĩ với cô ấy Tiểu gì Bộ nói gì vậy Ta từng hứa với muội Sao có thể hài lòng được chứ Đúng vậy Ta muội vì ta mà chịu rất nhiều khổ sở Là do ta không bảo vệ tốt cho muội ấy Ở núi Du Thuần Muội ấy vì ta Mà không tiếc nhẹ xuống vách núi Còn dứt bỏ cửu tiên qua Từ bỏ kho phục dung ngang là ta có lỗi với muội ấy Cho dù có phải chết Ta cũng phải chăm sóc cho muội ấy cả đời Cô chỉ có sáu canh giờ bắt buộc đổi lại da của mình Nếu không thì nó sẽ bị rách ra lộ ra yêu tướng Tiểu Di Mùa không sao chứ Không sao Chỉ đột nhiên không được khỏe lắm Chắc là do hơi mệt Đều tại ta vô tâm Đứng bên hồ lâu như vậy Ta đỡ muội về phủ nhé Được Nha đậu ngốc này sao giống chưa về Chắc không phải là mãi dụ dỗ Dương đại ca Nên quên mất giờ chứ Nếu không về sẽ không giữ nổi tấm da này của cô đâu Tiểu Duy Có phải mụ không khỏe ở đâu không Mụ không sao đâu đại ca Chúng ta hãy mau về đi Tam muội Đại ca Tiểu Duy mau trốn đi Tam muội Tam muội Tiểu gì bên đó Các muội hãy trốn đi nhanh lên Được Kim đao này ờ. Được Đi đi Đi đi tìm thấy cô rồi Cô đứng đó làm gì Những yêu binh đuổi theo cô Cô ở đây chỉ làm liên lụy đến Dương Đại ca Còn không mau chạy đến trong quân đi tìm Trịnh Khác và bạn Lan đến giúp Vậy cô thì sao Cô phải làm sao Ta không sao Cô đi mau đi Mau đi đi Đi đi Tiểu Hy Không sao chứ Mũi là yêu Dương đại ca Mũi xin lỗi Cô chính là yêu quái ăn tim Không phải Không phải muội Cô đã nghe muội vậy thích cái này cái này Do cô làm rơi phải không Là của muội Nhưng muội không giết người Huynh phải tin muội Hôm đó ở vườn qua trong kinh thành Người mà A Mặt nhìn thấy là cô phải không Là muội Là muội Ta còn nói với cô ấy Chắc là do cô ta bị qua mắt Quá ra từ đầu đến cuối Người có mắt vô trọng là ta Cô lừa ta lâu như vậy Ta biết là cô có chuyện giấu ta Nhưng ta vẫn lựa chọn tin tưởng cô Tin là cô không phải là yêu Tin cô không đi hại người Nhưng kết quả lòng tin của ta đối với cô Chính là làm con liên tục Hại chết từng huynh đệ của ta Không phải Tuy muội là yêu Nhưng những người trong huynh không phải là do muội giết Câm miệng Đến lúc này rồi mà cô còn giáo biện Những lời muội nói Những lời muội nói đều là sự thật Nếu huynh không tin muội thì có thể giết muội Cô tưởng là ta không dám giết cô à Hôm nay ta sẽ vì những huynh đệ đã chết của ta Ta sẽ giết cô Không phải cô là yêu sao Hãy giết ta đi Giết đi Không phải cô muốn trái tim sao Đến mất tim ta đi Mụ không nỡ giết huynh Giống như là huynh không nỡ giết muội vậy Ta nỡ Cô là yêu Ta là người Ta phải giết cô Nếu như Huynh đã không tin muội Cũng đành muội sẽ không làm Huynh khó xử Con đừng cứng đầu nữa Nếu người ta không đến kịp Thì con đã hồn bay phách tán rồi Hồn bay phách tán Còn tốt hơn là rời xa Dương đại ca Con hãy tỉnh lại đi Bây giờ Dương Anh đã biết con là yêu Các con không thể ở bên cạnh nhau nữa Đừng ôm hy vọng với hắn nữa mà Hy vọng Hy vọng của ta đều bị bà hủy hoại Lúc còn bé Ta đã từng hy vọng bà có thể ở bên cạnh ta nhưng bà lại để ta một mình bên lò luyện đơn Quỷ hoại gương mặt của ta Nếu không Ta cần gì phải quả bị Còn bây giờ bà rõ ràng có thể giúp ta che giấu thân phận yêu quái Nhưng bà lại bỏ mặt không lo Còn cấu kết với hạ qua yêu kia Cùng nhau móc tim hãm hại ta Ly gián ta Khiến như đại ca đoạn tuyệt với ta Bà hết lần này đến lần khác Dập tắt hy vọng của ta Hết lần này đến lần khác Khiến ta sống không bằng chết Lẽ nào đó là sự giúp đỡ của bà sao Là tình yêu của người mẹ sao Ta nói cho bà biết Ta hận bà Bà không phải là mẹ của ta Bà hãy đi đi Tiểu Di Con hãy nghe mẹ nói một câu Đợi đến khi con đầu thai Con tìm được đến người đàn ông như Dương Anh sao Cho dù ta có được đầu thai Cũng sẽ chỉ có một mình Vì người ta yêu Đã không còn yêu ta Mà còn hận ta tận xương Ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì Không được nghĩ như vậy Hãy để mẹ giúp con trị thương Chuyện khác để sau nói nhé Được không Không cần Ta phải đi tìm Dương đại ca Cho dù là sống hay chết Cũng phải tìm quân ấy Còn không thể đi Lần này con vì cứu hắn Đã làm hao tổng khí lực Mà phục sinh cho con Còn đi nữa Muốn ông ta giết chết con sao Cho dù có chết Ta cũng phải chết trên tay quân ấy Ta nói cho bà biết Chuyện của ta không ừ. liên quan tới bà Nếu bà còn ngăn cản ta Thì ta sẽ tự quỷ nguyên thần Để bà phải hối hận cả đời Tiểu Duy Con bảo mẹ phải làm sao Mẹ phải làm sao đây Bản tính tùy tiện của ngươi Chỉ gây thêm phiền phức cho bản tôn Ông cũng tới đây khuyên ta từ bỏ Dương Đại ca Ta khuyên ngươi từ bỏ thì ngươi có thể từ bỏ sao Ông không cần quản ta Cứ để ta tự sinh tự diệt Ta không quản ngươi Ngươi về được tới nơi không cô nương Không sao chứ Ta không phải thương hại muội Ta chỉ là Thấy muội bị thương Ta thấy đau lòng Khi muội không ở bên cạnh của ta Ta thấy đau lòng Ta không biết đó có phải là thích hay không Đừng rời xa ta được chứ Huynh chính là lý do duy nhất Để Tiểu Duy sống trên đời này Ta là lý do để muội tồn tại Nhưng muội là yêu Vì sao muội lại lựa chọn ta Vì sao Vì sao về rồi à Huynh không bị thương chứ Tiểu Duy không có trong phòng sao Đại ca Đại ca Huynh không sao chứ Tiểu Duy cô ấy giống chị Không phải là Tiểu Duy Cô ấy là giả Đại ca Huynh đã nói gì vậy Cái gì là giả Tiểu Duy không phải là người Cô ấy là yêu quái Vậy bên ngoài uyển chuyển thước tha của cô ấy Chỉ là một vẻ ngoài giả tạo mà thôi Cô ấy vẫn luôn lợi dụng ta Cô ấy vẫn luôn lừa ta Từ Kinh Thành tới Nam Cương Để giết người moi tim bao nhiêu lần Ta có lỗi với những huynh đệ đã chết Tất cả đều là lỗi của ta Đại ca Tiểu Duy Tiểu Duy không cố tình lừa huynh Tiểu Duy thật lòng đối với huynh Thật lòng mà ấy làm gì có thật lòng Thì quá làm gì có thật lòng Ta đúng là con mắt như mù đã bị lừa bấy lâu nay còn liên lụy đến bao nhiêu người Đại ca Ta sẽ không sai lầm thêm nữa Từ ngày hôm nay Ta và cô Người yêu cách biệt Không đổi trời chung thế giới con người quá phức tạp Khó phần phải trái Không bằng yêu linh tiên giới Mọi chuyện đều có thể phân biệt trắng đen rõ ràng Đi theo ta Ta có năm dạng tu di, Lại là thần linh tiên giới Ta có thể nghĩ cách để lưu huyết nguyệt của người Nơi không có Dương Đại ca Đối với ta, khác nào là địa ngục Ta sẽ không quay về Hữu sinh giai khổ, hữu niệm giai vọng. Vừa rồi cô cũng đã thấy Hắn ta căm hận cô đến đâu Đừng có mộng tưởng rằng hắn ta sẽ chấp nhận cô nữa Cuộc đánh cược giữa chúng ta kết thúc rồi Hắn ta và cô mãi mãi không thể trở thành đồng loại được Ta và ông cũng mãi mãi không thể trở thành đồng loại được Ngươi cũng quá coi thường bản tôn rồi Trên đời này chẳng có chuyện gì mà ta không làm được Ta chắc chắn sẽ khiến người Trở thành đồng loại của ta Thật sự không ngờ Tiểu Duy lại là con yêu quái mọi tim à, Phải đó Đúng là quả à. nhân quả bị năng quả cút Tri nhân tri diện mất tri tâm Cũng may chân tướng cô ta đã bị tiểu thư Để như người quý phát hiện Khó có cãi được Nhưng cô yêu quái này quả thật là lợi hại Lừa mọi người mấy lâu nay Ta không nhìn sai chứ Bây giờ đã hiện nguyên hình rồi Xem Dương Đại ca còn bảo vệ cô ta nữa không Nhưng mà Dương Đại ca lương thì như vậy Chắc sẽ không bảo vệ một con yêu quái đâu Dương Đại ca và Tiểu Duy tình sâu nghĩa nặng E rằng nhất thời chưa thể chấp nhận sự thật đó Chấp nhận hay không thì Dương Đại ca cũng không thể ở bên cạnh Con yêu quái đó được nữa Chết rồi Nếu Tiểu Duy là yêu quái Thì Thái Tước cũng là yêu quái Sư đệ của ta bây giờ vẫn đi cùng Thái Tước Trình đại ca Hay là Huynh đi cùng ta Ta sợ ngộ nhỡ với bàn lan Thái Tước là yêu quái Nó sẽ nghĩ rằng ta ghét Thái Tước mà không chịu tin ta À Liên Cô đừng sốt sắng như vậy Bàn Lan và Thái Tước vừa mới yêu nhau nếu cô bỗng dưng nói ra điều đó Không những không chia cắt được họ Có khi còn mất tình huynh đệ nữa Không được Yêu quái gian xảo Sư đệ ta đã ngốc nghếch Ta sợ sớm muộn gì cũng bị thái tước hại chết Không được Ta phải đi cứu sư đệ Con người đâu phải ai cũng lương thiện Cô có tư cách gì mà chỉ trích yêu quái chứ Trình đại ca Ta biết huynh lương thiện Sợ bạn Lan bị tổn thương Nhưng thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi Không được Vậy ta sẽ tự đi một mình Tịnh Nhi bây giờ sao rồi ờ, Tiểu thư từ hôm qua Ở trong phòng chăm sóc Dương Anh Không rời nửa bước Thái tước, muội đừng lo, tiểu gì chắc chắn không có chuyện gì đâu Huynh không biết, tỷ tỷ không sao Thì sẽ chẳng rời xa Dương Đại ca đâu Liệu tỷ ấy có bị thương không? Không có đâu, hay là tỷ ấy hay là lộ rõ nguyên hình Không còn mặt mũi gì gặp Dương Đại ca nữa Huynh nói bậy gì đấy cái đuôi hụi của cô đã bị lộ rồi Cô ta chính là yêu quái môi tim Còn cô là yêu quái gì Tỷ tỷ của ta không phải là yêu quái môi tim Ngươi lúc nào cũng đổ hết những chuyện xấu xa lên đầu tỷ muội ta Nhưng chứng kiến đầy đủ cô dám giả biện Chúng ta không làm sao chúng ta phải nhận chứ Ngược lại là cô không biết phân biệt tốt xấu thiện ác Cô mới là không phải người tốt Yêu quái giống vậy làm gì có tốt chứ xấu Cho dù ngươi chưa từng hại người thì cũng là đồng bọn Ta phải thay trời hành đạo tiêu diệt yêu nữ nhà ngươi Sư tỷ đệ thái tước mau chạy đi Để làm gì vậy Mau đi tìm tiểu di tỷ đi Bộ đi tìm tỷ tỷ Huynh cẩn thận đấy Đi mau đi Buông ra có phải đệ điên rồi không Sư tỷ Sao tỷ lại động thủ như vậy Có gì sao không nói chuyện tử tế chứ Chắc chắn là có hiểu lầm à. rồi Tỷ tỷ cô ta là yêu nghiệt Cô ta chắc chắn là yêu quái Sư tỷ Thật ra đệ đã sớm biết thất trước là yêu quái Cái gì Đệ sớm đã biết rồi sao Vậy sao đệ không ra tay Đệ quên mất mình là người trừ yêu sao Đệ không quên Người có thiện có ác Yêu cũng có tốt có xấu Thái trước tuy rằng là yêu quái Nhưng là một yêu quái tốt Cô ấy chưa từng hại người Ta thấy đệ điên rồi Đệ quên mất sư phụ chết thế nào sao Đệ có xứng đáng với sư phụ không Đệ không điên Thái thú thật sự chưa bao giờ hại người Cô ấy là một yêu quá tốt Nếu tỷ giết cô ấy Thì giết đệ luôn đi Sư tỷ Đệ cầu xin tỷ Hãy thay cho thái tước đi Đệ khiến ta quá thất vọng đà ca Đừng uống nữa Uống nhiều rượu có hại sức khỏe Ta không sao, đại ca Cứ kệ ta, ta không sao Đại ca, Quynh từng nói sẽ đồng cam cộng khổ với tịnh nhi Bây giờ Quynh đang buồn như vậy Tịnh Nhi lại không thể chia sẻ cùng huynh Đại ca Vậy Tịnh Nhi cũng sẽ sai cùng huynh Để giải thiên sầu Dương Anh Tình nhi là của ta Ngươi đừng mong cướp mất Trình đại ca Trình đại ca Bằng huynh đệ à, Vừa rồi Ali nói là đi tìm huynh đệ Đã gặp cô ấy chưa Gặp rồi Thái thước bị sư tỷ mắng đuổi đi rồi Để đến tìm Dương đại ca à, Vào đi à, Huynh đệ Mọi người tới rồi à Nào nào Ngồi xuống đi Đại ca kính cắt đệ một ly Thật sự xin lỗi Các đệ theo ta lâu như vậy Mà phải sống cùng với yêu quái Ta xin lỗi Là ta ngu xuẩn Là ta hồ đồ Nếu như nói rằng Yêu yêu quái Là ngu xuẩn hồ đồ Thì đệ thà rằng hồ đồ cùng đại ca Nào Dương đại ca Để uống cùng huynh Nào, mọi người cùng uống đi Để nói không sai Nhưng người làm sao yêu yêu quái được Làm sao được chứ Dương đại ca Đệ thật sự cảm thấy Tiểu Di cô nương thật lòng thích với huynh Thích ta Thật lòng mà Cô ấy thật lòng thích ta nên đã lừa ta Vì sao lại lừa ta Vì sao lại lừa ta Được rồi, được rồi Nghĩ thoáng một chút Đã biết được thân phận thật sự của Tiểu Duy Thì hãy sớm kết thúc nghiệp riêng Nếu như Tiểu Duy còn xuất hiện Đệ sẽ giúp Quỳnh giết cô ta Không được giết cô ta Đúng vậy Không được giết Tiểu Duy tỷ Cũng không được giết Thái Tước Bọn họ là yêu quái tốt Không được giết họ Vậy bốn huynh đệ đều chết thảm Chúng ta phải trả thù cho họ chứ Nếu như yêu quái mọi tim đã xuất hiện thì sao Không thể nào Thái thước không làm chuyện đó Thái thước không làm nhưng Tiểu Duy thì có Anh có thể đảm bảo Tiểu Duy sẽ không làm Nếu như cô ta thật sự là yêu quái mọi tim Tài nhất định Nhất định sẽ tận tay giết cô ấy Rồi sau đó Ta sẽ chết cùng cô ấy Đó là lời hứa của ta với cô ấy Bạn huynh đệ Đừng uống nữa Nếu như còn gặp lại vâng, Yêu quái mò tìm hay là yêu binh Nếu thiếu đệ thì làm sao trừ được yêu Trình đại ca Quỳnh nói xem Sao dạo này xuất hiện những nhiều yêu quái vậy nếu ta tìm được yêu điển tổ truyền Nhất định sẽ giết hết lũ yêu quái xấu xa đó Đúng rồi Ta nhất định phải nhân cơ hội đó xem Trong yêu điển có thái tước hay không Nếu không có thái tước Thì thái tước không phải là yêu quái Sư tỷ sẽ không phản đối nữa Ta cùng thái tước có thể bên nhau rồi Bạn huynh đệ Đệ vừa nhắc tới yêu điển đó có phải là bí kiếp trừ yêu không Có thể cho ta xem được không Để mở mang đầu óc không vấn đề Nhưng yêu điển đó không có trên người ta Ta đã tìm rất lâu vẫn chưa tìm được Tỷ tỷ Phu nhân, người tới rồi Người nói không sai Tên phạm phu tục tử Dương Anh không chấp nhận tỷ tỷ Ta cũng không biết tỷ tỷ đi đâu rồi Tiểu Di đang ở với phụ sinh Có lẽ không nguy hiểm gì May quá Có phụ sinh đại nhân ở bên cạnh tỷ tỷ Tỷ tỷ sẽ không gì đau lòng mà làm hại mình Nếu như tỷ tỷ có thể thích phụ sinh đại nhân thì tốt biết mấy Dần tốt hơn bị Dương Anh ức hiếp Đau lòng không thiết sống nữa Thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi Quy bảo giết Dương Anh Cắt đứt nghiệt duyên Tiểu Duy Cuối cùng cũng tìm được muội rồi Ta đợi cả ngàn năm Chỉ để yêu huynh mà thôi Nhưng huynh lại không tin ta Huynh không tin ta Tiểu Duy Tiểu Duy Tiểu Duy Tiểu Duy Tiểu Duy Tiểu Duy Thanh phu nhân Sao bà lại tới đây Ta tới thay tiểu duy Giết nhà ngươi một kẻ dòng ơn phụ nghĩa Sao hả Nói như vậy quan ước cho người sao Hôm đó người gặp nạn trong rừng Nếu không có tiểu duy cứu giúp E rằng người sớm đã chết với bóng vuốt của Lan Yêu rồi con ngân hồ đó là Tiểu Duy à Vì sao cô ta lại cứu ta Vì ngươi là cứu nhân của Tiểu Duy vì vết bớt đằng sau cổ ngươi Nên Tiểu Duy đã tìm được ngươi Từ đó nó lớn sâu vào tình cảm với ngươi Vì ngươi, nó đã bỏ tu hành Chịu thiệt thòi làm người Theo người phi bạc tứ phương Đi khắp chân trời góc biển Nó vì cứu ngươi Hồng Kiếp hy sinh phần linh lực duy nhất trong cơ thể của nó Không giữ được hình người nếu như không có phụ sinh cứu giúp Thì e rằng nó đã sớm hồn bay phách tán rồi Nhưng mà Nó vẫn ở bên cạnh người, Bảo vệ cho người, Quan tâm người, chăm sóc người. Vì người mà nó mang thương tích đầy mình Nhưng ngươi thì sao Lấy oán báo ẩn, Hết lần này đến lần khác Phụ bạc làm hại nó Người chết chưa hết tội